Ký ức tuổi thơ ai ai cũng có Với tôi, đó là những trò chơi thời thơ ấu Là khung trời riêng để chúng tôi thỏa sức chơi đùa cùng chúng bạn Trò chơi của chúng tôi thường gắn bó với những vật liệu trong giường Chỉ cần tàu lá chuối, chúng tôi có thể làm ra thật nhiều trò chơi Hôm nay, trong tập ký ức tuổi thơ này Tôi sẽ làm cho các bạn xem trò chơi súng pháo Và làm nỏ thần bằng chuối trong giường nhà tôi Cắt một tàu lá chuối và rọc hết phần lá Còn lại là một bể chuối dài khoảng hơn một mét Tôi dùng dao cắt một phần trên của bể chuối và làm từng thanh như thế này sau đó tôi dựng đứng nó lên và gạt một phát thật mạnh vào các thanh đứng trên bệ thứ đó nó sẽ phát ra tiếng kêu rất to như tiếng súng bắn liên thanh trò này chúng tôi thường hay chơi đánh trận giả chia ra hai phe và cứ dùng tay gạt cái bành bạch rất đã lỗ tai để làm nỏ thần, tôi kiếm một bệ tưới ngắn khoảng 30cm rồi tôi cắt hai đầu cho gọn tôi dót một thanh tre nhỏ và xỏ qua thân bể chuối. Cho bể chuối nằm chính giữa của thanh tre cho cân bằng. Sau đó dùng một sợi dây thun cột chặt hai bên thanh tre. Vậy đã ra dáng nội thần rồi. Tôi tiếp tục dót một thanh tre làm mũi tên để bắn. Sau đó đi ra cây chuối vẽ lên hình tròn là mục tiêu để bắn. Thân cây chuối rất mềm nên mũi tên dễ găm vào khi nỏ thần bắn ra không mạnh lắm thi nhau bắn Ai bắn trúng đích nhiều hơn thì người đó thắng Bạn nào đã chơi những trò này rồi Hãy comment dưới phần bình luận của video nhé Chúc các bạn một